Các em học sinh lớp 8 thân mến, hôm nay cô trò mình lại tiếp tục ôn tập phần phân tích đa thức thành nhân tử. Thì hôm trước cô đã dạy các em có hai bạn hai phương pháp phân tích đa thức nhân tử, đó là phương pháp đặt nhân tử chung và phương pháp dùng hàng đẳng thức phải không nào? Đấy, thì trong cái phần bài tập cô giao về nhà có một câu hơi lạ so với những dạng bài cô đã dạy bài giảng của cô đó là bài tìm cộng số nguyên x y biết x bình trừ 3 bằng y bình thì như bài này là bài thứ ba phải không nào Đấy. thì đối với bài này một số bạn mà chưa va chạm chưa bao giờ gặp cái dạng này thì cảm thấy rất là khó khăn tuy nhiên dạng bài này rất dễ các em ạ đấy dạng bài này sau này người ta gọi nó là phương trình nghiệm nguyên một trong những phần rất lớn của toán trung học cơ sở những bạn nào muốn tìm hiểu sâu đi sâu hơn nữa về môn toán thì cảm thấy rằng cái phần này chiếm cái thời lượng rất là lớn đấy thế bây giờ bài này làm như thế nào bây giờ các chú ý vào đây này tại sao cô lại đưa nó về phần phân tích đa thực tài nhân tử bằng phương pháp dùng hàm đẳng thức đấy thì chúng ta nhìn thấy nhá tìm cặp số nguyên x y biết x bình trừ ba bằng y bình bây giờ cô nhìn thấy là x bình và đây y bình cô chuyển vẽ ra thì sẽ tạo ra ngay cái hàm đẳng thức phải không em đấy, như vậy chúng ta sẽ trình bày làm bài đề như sau x bình trừ ba bằng y bình ở đây chúng ta suy ra x bình trừ y bình thì bằng 3 đúng không thì các em nhìn là x bình trừ y bình đây chính là nội thức nếu như chúng ta viết x bình trừ y bình bằng x trừ y nhân x cộng y bằng 3 mà các em lưu ý ở đây là cặp số gì cặp số nguyên do đó chúng ta sẽ được là x cộng y và x trừ y sẽ là ước của 3 đây chính là cái bài toán quen thuộc chúng ta ở lớp 6 phải không nào đây, ở đây ta suy ra là x trừ y nhân x cộng y bằng ba đây là bài toán em đã gặp ở lớp 6 đấy là tìm số nguyên x y viết x trừ y nhân x cộng y bằng ba vậy thì do x y là số nguyên nên x trừ y và x cộng y cũng là số nguyên đấy mà tích của chúng lại bằng ấy à bằng ba do đó x trừ y và x cộng ba y này sẽ lần lượt là ước à, đến đây chúng ta lý luận là vì là x y thuộc z nên x trừ y và x cộng y cũng thuộc z đấy thế mà nó thuộc z mà tích của nó lại bằng ba mà tích là x trừ y nhân x cộng y lại bằng 3 nên x trừ y và x cộng y sẽ phải là Điều này chúng ta hiểu chưa? Bạn nào mà lỡ quên kiến thức lớp 6 rồi các em để ý để chúng ta nhớ lại các em nhé. Thì đến đây khi trừ y đến cộng y lượng của 3 chúng ta lại có ngược của 3 là gồm những số nào? Ước của 3 gồm những số nào? Các em có nhớ khái niệm về ước không? À, cô nhắc lại nào, muốn tìm ước của một số 3 này, này thì chúng ta chia số 3 này cho các số từ 1 đến 3. Số nào mà 3 chia hết thì số đó là ước của 3 đấy còn đây là số nguyên nên chúng ta lấy luôn cả số nối của nó nữa được chưa như vậy ước của ba gồm số nào gồm cộng trừ một và cộng trừ trừ ba bởi vì ba chỉ chia hết cho một và chia cho ba mà thôi nó không chia cho hai phải không nào Đấy. Vậy ước của ba là gồm cộng trừ một cộng trừ ba Vậy thì x trừ y và x cộng y là lần lượt nhận những giá trị này Do đó người ta kẻ bảng ra cho nó gọn nhé, Ta ghi là ta có bảng sau ta có bảng sau, đấy bảng của chúng ta gồm bốn dòng dòng thứ nhất là x trừ y dòng thứ hai là x cộng y dòng thứ ba là x dòng thứ tư là y chúng ta kẹp vào các em bạn nào mà chưa làm được thì chúng ta phải trình bày vào vở các em nhé còn bạn nào mà đã làm được rồi thì xem là cái hướng làm mình có giống cô giảng hay không vậy liệu mình làm có đúng hay không nhá nếu sai thì các em phải sửa lại bài nhá bài của chúng ta gồm bốn dòng và chúng ta quan sát xem là ở đây có bốn trường hợp và một cột là để chữa x trừ y và x cộng y x y nữa do đó chúng ta chia bảng này gồm 5 cột cột thứ nhất là như vậy chia đây nữa chia thành 4 này nữa tương ứng với 4 trường hợp Đây. tương ứng với 4 trường hợp đó là gì trường hợp nhất là gì x trừ y là ước của ba ước của ba gồm trong này cô cho x trừ y nhận lần lượt vì nó thỏa mãn điều kiện là x trừ y nhân x cộng y phải bằng mấy em à bằng 3 hiểu chưa như vậy ở đây x trừ y bằng một thì x cộng y phải bằng mấy để nhân lại bằng 3 thì nó phải là bằng bằng 3 còn ở đây x trừ y bằng âm 1 thì x cộng y phải bằng âm 3 để nhân lại phải bằng 3 này âm 1 nhân âm 3 là 3 này x trừ y bằng 3 thì x cộng y phải bằng 1 x trừ y bằng âm 3 thì x cộng y phải bằng âm 1 đấy vậy thì trong mỗi trường hợp chúng ta sẽ tìm x và y đúng không nhiều bạn thì nhầm ngay công thái này với nhau này là x trừ y cộng x cộng y chính là 2x 2x bằng 1 cộng 3 1 cộng 3 là 4 2x mà cộng bằng 4 vậy thì x phải bằng bằng 2 các hiểu cách nhầm chưa đấy không thì cô viết ra đây này cô viết là nhanh nha x trừ y này cộng x cộng y này thì có phải là bằng 1 cộng 3 không em đấy như vậy hai này cộng nhau thì là trừ y cộng y là hết x cộng x là mấy là 2x 2x bằng bằng 4 vậy x sẽ bằng 4 chia 2 là bằng 2 hình dung chưa như vậy khi tìm x được rồi thì x cộng y là bằng ba mà x bằng hai thì y bằng mấy các em à bằng một đúng không nào đấy các em sẽ cùng với cô nhẩm nhanh nhá nào tiếp tục trường hợp thứ hai nào x trừ y bằng âm một x cộng y bằng âm ba với âm một cộng âm ba là âm bốn âm bốn chia hai là bằng âm hai đấy mà không thì các em nhớ cái cách tìm hai số cái tổng mà y học tính học đúng không đấy x bằng âm 2 và x cộng y bằng âm 3 và thì y bằng mấy các em? Y là y phải bằng âm 1 phải chưa nào? Ở đây x trừ y bằng 3, x cộng y bằng 1 phải cộng lại là 4. 4 như vậy thì ở đây x sẽ bằng mấy các em? x cũng bằng 2 à? x cũng bằng 2 phải không? x bằng 2 thì y là bằng mấy các em? x cộng y bằng 1, x bằng 2 rồi thì y được âm 1. Đấy. Tương tự hai cái này cộng nhau x đồng ấy đây âm 3 cộng 1 là âm 4 âm 4 chia 2 là âm 2 mà x bằng âm 2 mà x cộng y lại bằng âm 1 vậy thì y phải bằng mấy à y phải bằng 1 là đúng rồi phải không nào được chưa Đấy, vậy từ đó chúng ta có kết quả đó là các cặp giá trị nguyên x, y đó là gì 2 1 âm 2 âm 1 2 âm 1 và âm 21 được chưa? Và chúng ta kết luận nhá. Vậy Cặp giá trị x y là một tập hợp gồm có bốn phần tử là 2 1 này, âm 2 âm 1 này, 2 âm 1 này, âm 2 1 này. Đấy, như vậy là chúng ta đã trình bày xong cái bài toán là tìm cặp số nguyên x y viết ở đây có sử dụng hàm đẳng thức để phân tích cái đa thức x bình trừ y bình ra nhân tử là x trừ y nhân x cộng y đấy đây là kiến thức lớp 8 chỉ một chút xíu ở ba lúc này các em này nhá đấy thế còn từ cái bước dưới đây là chúng ta có kiến thức cũ của chúng ta chúng ta đã học rồi chúng ta sẽ làm được phải không nào như vậy chúng ta đã có hai phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử đó là phương pháp đặt nhân tử chung và phương pháp dùng hàm thức được chưa hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em chuyển qua phương pháp thứ ba bằng phương pháp nhóm các hạng tử đấy vậy thì đôi khi không phải là đa thức nào nó cũng có sẵn nhân tử chung hay là nó cũng có sẵn hàng đẳng thức để các em sử dụng phải không nào như vậy trong quá trình phân tích đa thức nhân tử chúng ta có thể phải nhóm các hạt tử lại với nhau để xuất hiện nhân tử chung hoặc là để xuất hiện hàng đẳng thức đó là cái thông điệp cô muốn đưa ở trong bài làm này cho các em bây giờ chúng ta tập trung vào bài tập thứ nhất đó là phân tích đa thức sau thành nhân tử chúng ta tập trung vào được nhé em ghi đề bài vào vở đấy nhá là x bình a là x bình trừ 3 x cộng x y trừ 3 y này b là x bình trừ x trừ y bình trừ y c là x bình cộng 2 y cộng y bình trừ 4 và d là x bình trừ 2 y cộng y bình trừ z bình đấy thì cái bài này chúng ta sẽ làm như thế nào nào các em quan sát nào thứ nhất là các em hãy tập trung quan sát chỉ có a không thôi nhá Em xem là ở cái câu A đó thì cả bốn hạng tử đó có xuất hiện nhân tử chung hay không? Hay là bốn hạng tử đó có phải một thằng thức nào mà chúng ta đã học rồi hay không? Nào, em suy nghĩ trước đây nào. Thứ nhất là xem bốn hạng tử đó nó có xuất hiện nhân tử chung không? Xem bốn hạng tử đó nó có xuất hiện hằng thức không? nào xuất hiện chung không đấy cô để thời gian để các bạn suy nghĩ trước đấy a nào ta có là em phân tích cái đa thức x bình trừ 3x cộng x y trừ 3y thì chúng ta thấy rằng là cả bốn hạng tử này không xuất hiện nhân tử chung đúng không nào không có nhân tử chung nào cho cả bốn hạng tử này ta cũng không thấy nó tạo ra lúc nào Đấy. do đó cái bài này nếu chúng ta chỉ đơn thuần sử dụng đặt nhân tử chung hay là đơn thuần sử dụng hằng thức thì chúng ta không làm ra bài toán này thấy không nào nhưng em lại để ý này hai hạng tử đầu tiên cô thấy có xuất hiện nhân tử chung không em ạ đó là x bình trừ ba x đúng không đấy hai hạng tử thứ hai lại cũng xuất hiện nhân tử chung là xy trừ ba y cũng xuất hiện nhân tử chung là gì là y hai hạng tử đầu xuất hiện nhân tử chung là là x vậy thì các em thử nhóm hai hạng tử đầu tiên với hai hạng tử cuối xem nó như thế nào nào các thử nhóm đi xem nó như thế nào nhỉ thấy không nào chúng ta nhắc ở đây nhá thử thôi thử thấy nó là hay thì chúng ta dùng mà không chúng ta lại tìm đường khác đấy bây giờ tôi thử nhóm hai ạ thử đồng với nhau đặt nhân tử chung là mấy phải là x ra ngoài được chưa vậy ở trong sẽ còn là gì x bình mà đặt x ra ngoài thì trong là x đây là trừ ba x đặt x ra ngoài thì còn là trừ ba đúng không tiếp tục ở đây cô đã thấy hai hạng tử này nhóm với nhau đặt nhân tử chung y ra ngoài trong sẽ còn là x trừ ba phải không em cái việc đặt nhân tử chung này thì đến bây giờ là chắc em thạo rồi phải không thì ở đây nó có cái gì các em nó tiếp tục có nhân tử chung nhân tử chung là gì à, chính là x trừ ba đây của x trừ ba vậy chúng ta tiếp tục đặt nhân tử chung x trừ ba ra ngoài thì bên trong sẽ còn x cộng y như vậy qua cái bước nhóm và các bước đặt nhân tử chung chúng ta đã đưa đa thức thành tích của những đa thức và chúng ta đã hoàn thành xong bài tập phân tích đa thức thành nhân tử đúng không cách làm này người ta gọi là bằng cái phương pháp là nhóm các Đấy. Có nghĩa là ban đầu tiên bốn hạng tử này em là nó không xuất hiện nhân tử chung đúng không mà cũng không xuất hiện hàng ngũ đấy vậy thì qua cái bước nhóm chúng ta thấy là đầu tiên nhóm hai từ đầu có nhân tử chung hai từ sau có nhân tử sau đến bước thứ hai thì nó đã xuất hiện nhân tử chung chung của cả hai cái để cái đó là x trừ ba ta hiểu chưa và phương pháp này gọi là phương pháp nhóm các hạng tử đấy bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài à, bây giờ các em sẽ nhóm hai hạt cổng đầu với nhau được chưa nhóm hai hạt cổng đầu với nhau ta có thể ghi bước nhóm đặt dấu ngoặc đấy tức là x bình trừ ba x có nhóm lại với nhau hai hạng tử sau này cô nhóm lại với nhau tức là cô chia làm hai nhóm được chưa như vậy cái nhóm đầu tiên này cô phát hiện ra nó có nhân tử chung là x đúng không à như vậy chúng ta đặt nhân tử chung là x thì đây sẽ là x trừ trừ ba nhóm thứ hai này cô lại phát hiện ra có nhân tử chung là gì là y lúc này cô nói phải không như vậy chúng ta đặt y ra trong sẽ còn là x trừ ba như vậy hai nhóm này này lại xuất hiện nhân tử chung là mấy các em là x trừ ba như vậy chúng ta lại có x trừ ba đặt ra ngoài trong sẽ còn là là x cộng y đây như vậy chúng ta đã làm xuất hiện nhân tử và ta đã phân tích xong cái đa thức này thành nhân tử phương pháp này gọi là phương pháp nhóm các hạng tử Đấy. bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua câu b nhé câu b x bình trừ x trừ y bình trừ y Thế giờ chúng ta lại quan sát cô B Chúng ta thấy rằng là nếu theo tiến trình suy nghĩ giống cô A Thì chúng ta thấy cả bốn hạt tử của đa thức này cũng không có nhân tử chung Đúng không? Đấy. Thứ hai nữa, cả bốn hạt tử này cũng không tạo ra một cái hạng thức nào mà chúng ta đã Đấy. Thế giờ chúng ta sẽ nhóm giống cô A Nhóm như thế nào? À, thế thì chúng ta phải suy nghĩ Chúng ta thấy nếu nhóm hạt tử thứ nhất và hạt tử thứ hai có xuất hiện nhân tử chung đúng không nhóm hạng tử thứ ba và thứ tư này cũng có xuất hiện nhân tử chung vậy thì các em thử đi nào các em thử đi nào à chúng ta thử nhá nhá các em theo dõi cô nhá hướng dẫn nhá à x bình trừ x trừ y bình trừ y chúng ta nhóm hai hạng tử đầu với nhau x trừ bình trừ x hai hạng tử sau ta nhóm với nhau y bình đặt có trừ đây thì là y bình phải là cộng với y các em nhá là câu trừ đằng trước dấu ngoặc chúng ta phải đổi dấu đừng có tùy ý ghi là trừ y là sai được chưa như vậy cái nhóm đầu tiên gồm hai hạng tử có xuất hiện nhân tử chung là mấy em x bình trừ x chính là xuất hiện nhân tử chung là x được chưa nào trong đây còn gì x bình là x xa thì đây còn x trừ một đấy như vậy cái nhóm thứ hai y bình cộng y cũng xuất hiện nhân tử chung là gì các em à, nhân tử vậy bên trong này là gì phải là khi cộng một đấy như vậy sau bước nhóm bước đặt nhân tử chung của từng nhóm thì chúng ta thấy mỗi nhóm đều viết ra dạng nguyên tử nhưng đến bước tiếp theo chúng ta thấy hai nhóm này lại không có nhân tử chung để chúng ta làm giống như bài a chúng ta quan sát bài a nhé sau khi bước đặt nhân tử chung của từng nhóm chúng ta thấy rằng là hai nhóm này cùng xuất hiện nhân tử chung là x trừ ba thấy chưa nó cùng xuất hiện nhân tử chung là x trừ ba cho nên chúng ta đặt x trừ ba ra thì nó sẽ bên trong sẽ còn là x cộng cộng y nhưng nếu ở cách nhóm đây chúng ta quan sát cách nhóm đây đúng không thì sau bước đầu tiên nhóm lại hạng tử đầu hạng tử thứ hai nhóm lại hạng tử thứ ba thứ tư nhóm lại đặt nhân tử chung được thế này nhưng đến bước tiếp theo nó lại như thế nào nó lại không xuất hiện nhân tử chung ở hai nhóm như vậy đến đây chúng ta không đạt tiếp được và làm như thế này là chúng ta chưa phân tích được đa thức này thành nhân tử anh hiểu rồi chưa đấy như vậy cái phương án làm tương tự câu a nhóm cái hạng tử thứ nhất với hạng tử thứ hai hạng tử thứ ba hạng tử thứ tư là không xong được bài toán các em hiểu chưa như vậy khi mới đầu em suy nghĩ chúng ta cứ làm cứ làm thấy sai thì chúng ta sẽ dừng lại thấy chưa được chúng ta dừng lại lại tìm con đường khác đó là cách chúng ta đang học đây thế giờ bài này thì để làm như thế nào thì vậy con đường này không được được chưa các em chúng ta xóa đi nhá xóa đi nhá thế giờ chúng ta lại quan sát tiếp con đường này không được thì bắt buộc phải tìm con đường khác thôi đúng không như vậy việc nhóm học từ đầu và học từ thứ hai là chỗ bây giờ chúng ta lại không làm như vậy chúng ta lại để ý này để ý trong cái biểu thức này đây là x bình đây là gì là trừ y bình đúng không các em bây giờ chúng ta lại nghĩ ngay đến việc thằng thức x bình trừ với cỗ đưa lại gần nhau đúng không người ta thử đưa lại gần nhau nhá xem cỗ đúng không trừ đi bình trừ đi, đưa cái thứ đầu này vào cái thứ ba gom lại gần nhau là x bình trừ đi bình cô đưa lại gần nhau đúng không thế trừ x y với trừ trừ x và trừ y này cô cũng đưa lại gần nhau nhưng hai này đều có dấu trừ thì cô đã trừ ra ngoài bên trong sẽ là x cộng y đấy thế bây giờ chúng ta thấy thẳng thức x bình trừ bình ở đây rồi đúng không cái hàng lúc này là ra cái tích là cái gì các em cứ viết ra x bình trừ y bình thì bằng gì sẽ bằng x cộng y nhân x trừ y lại trừ cho x cộng y như vậy đa thức của chúng ta đã chia làm hai nhóm đây hai nhóm đây một nhóm là x cộng y nhân x trừ y một nhóm là x cộng y vậy chúng ta thấy rằng là hai nhóm này có xuất hiện nhân tử chung x cộng y thấy chưa thấy xuất hiện nhân tử chung chưa đã à, xuất hiện nhân tử chung x do đó chúng ta đặt x cộng y ra đặt thừa số chung hay gọi là đặt nhân của chung thì các này x cộng y nhân x trừ y đặt x cộng y rồi thì nó sẽ còn là x trừ y đấy thế là x cộng y đặt ra đây rồi thì nó còn các em à còn một đấy như vậy nếu như nhóm hạng tử thứ nhất và hạng tử thứ ba hạng tử thứ hai và thứ tư chúng ta đã tạo ra nhân tử có nghĩa là đa thức này đã phân tích được thành nhân tử được chưa các em đấy vậy chúng ta sẽ trình bày bài này nào một nhé bây giờ chúng ta sẽ trình bày nào bước một là các nhóm hạng tử nào mà tử nào chúng ta cứ viết mở ngoặc nhóm hạng với nhau nhá không phải vội vàng đi đâu cả à chúng ta nhóm nào x bình trừ y bình cô nhóm lại với nhau đấy hai cái này cô nhóm là với nhau nhưng nó đều dấu trừ thì cô đọc dấu trừ ra đây là x cộng y đến đây sử dụng hằng thức cho x bình trừ y bình Cô phải cô nhắc mà bạn nào chưa hiểu mấy bây giờ nghe lại lần nữa đúng không nào? x bình trừ bình sẽ là gì? Sẽ là x cộng y nhân x trừ y trừ cho x cộng y. Đấy, như vậy có xuất hiện nhân tử chung là x cộng y, chúng ta đặt nhân tử chung x cộng y. Như vậy phải là x cộng y. Thừa số cho x trừ y trừ trừ 1 như vậy chúng ta thấy rằng là cái đan này đã được phân tích thành thành nhân tử đúng không nào bằng phương pháp nhóm các thẳng tử do đó qua bài a và bài b chúng ta thấy là gì chúng ta thấy là khi nhóm các hạ tử không phải là cứ nhóm tùy ý là được cũng không cần phải nhóm theo một thứ tự nào hết đấy chúng ta phải nhóm một cách phù hợp phù hợp ở đây có nghĩa là gì các em có nghĩa là sau bước đầu tiên thì có nhân tử chung thì cô không nói làm gì đây câu a là bước đầu tiên có nhìn thấy chung đúng không hay là câu b là cô nhắc bài cũng đặt nhóm thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư cũng có nhân thấy chung nhưng đến bước sau nó lại không xuất hiện được nhân thấy chung đấy như vậy con đường nhóm nó là không được đấy. thì làm sao để chúng ta hình thành được kỹ năng phân tích đa thuộc tính nhân tử bằng phương pháp nhóm học được tốt thì các em phải luyện nhiều không có cách nào khác là phải luyện nhiều hiểu chưa nào chúng ta phải luyện nhiều chứ là văn ôn võ luyện chúng ta phải ôn luyện nhiều thì chúng ta mới có kỹ năng tốt được đấy bây giờ chúng ta chuyển qua câu c em nhé câu c là gì là đề bài là ta có x bình cộng 2 y cộng y bình trừ đấy. nếu như câu c mà chúng ta nhóm hai hạng tử đầu với nhau đặt nhân tử chung x ra ngoài trong sẽ là x cộng 2y hai hạng tử sau nhóm với nhau là x bình trừ 4 lại tạo ra cái hàm đẳng thức là y bình trừ 2 bình thành là y trừ 2 nhân y cộng 2 cũng chẳng được cái gì hiểu chưa Đấy. vậy thì chúng ta lại không nghĩ đến phương án đó được nữa Đấy. vậy bây giờ chúng ta nghĩ phương án khác cái phương án khác là gì đây chúng ta quan sát à cô thấy x bình cộng 2 y cộng y bình là hàm thức Đấy thì cứ viết vào đi sai thì thôi đúng không nhỉ thành là x cộng y tất cả bình trừ đi 4 à 4 con nghĩ ngay đến là hai mình trừ vậy nó sẽ tạo thành rất a mình trừ trừ b mình đúng không em vậy đến đây có nhân tử được chưa đến đây có nhân tử rồi các em sẽ tự thực hiện bài c này được các em nhé tương tự chúng ta sẽ tự thực hiện bài bài d được chưa nào như vậy việc của các em là phải làm bài c bài d và cô đã hướng dẫn bài c như vậy bài d cũng tương tự chúng ta nhóm ba hạng tử đầu với nhau để tạo thành một thức sau đó tiếp tục tạo một thức mới nữa được chưa nào xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp theo